làm cho tim anh như tăng cầu cầm một nhành hồng thật đẹp tay baby ơi em xin nhắc đến này đôi mắt long anh như là một đầu xin cơ như anh cũng phải đứng đầu rolex sơ mi nhìn thật đẹp trai hai đứa yêu nhau nữa là đúng bài em ơi ok chúng tới luôn nắm chặt tay em có lo mới buồn gucci đi o hay là lv chỉ cần em thích cứ mang đi facebook em trăm ngàn follow anh cưa những em mới bao đầu gặp mặt lần đầu em chào các bạn chào các bạn đến với kênh Yuna Vlog thì hôm nay mình sẽ à, thay nhớt lần 1 cho xe Honda Adagmod 2021 nha thì à, đây là cho nhớt xe tay 10W30 nha Gia sôi MB với dung tích là 800ml và kèm theo đó là cây điếu L12 nha để mở cái con ốc nhớt của xe tay mình sẽ zoom gần cho các bạn xem đây số 10, điếu L12 nha các bạn à, nhớ đăng ký kênh, like, subscribe, ủng hộ kênh mình nha. Và mình sẽ đặt ở phía sau cho các bạn xem. Thì à, cái tem này à, có thành phần ở phía sau có ghi thành phần thông số nhất ở phía sau nha. Ở phía dưới thì có ghi số lô sản xuất, số lô và ngày sản xuất nha. nhất Đây. 4 tháng 2 2021 nha. Đây là cái chai nhất được tặng kèm theo khi mua xe nha các bạn mình sẽ ta tháo mặt trước cho bạn xem nè tem có một lớp ở phía dưới nữa nha có in chữ nha thời gian à, quãng đường quãng đường mình đi được và thời gian thay nhớt nha nó có để trong cái tem bây giờ thì mình sẽ mở khóa lên nha các bạn thì mình mở lên thì mình sẽ cho xe đề máy dựng chúng đứng tại chỗ nha mình sẽ đề máy à, cho máy hoạt động tại chỗ tầm khoảng 5 phút thay nhớt nóng lên rồi mình sẽ tiến hành mình thay nhớt nha thì hiện tại là 16 giờ 48 thì với số km mình đi là 206 206 cây thì ờ, trong 206 ờ, km đó thì mình chạy rô với tốc độ tầm khoảng 40 km trên giờ để ờ, giúp cho xe hoạt động chân chu bền bỉ hơn nha nếu trong thời gian các bạn chạy rô mà các bạn chạy với tốc độ cao thì nói về cái độ bền vì sao thì xe chắc là sẽ không bền đâu nha các bạn thì sau khi ờ, thay nhớt lần đầu thì ờ, mình sẽ vẫn chạy ở mức là 40 đến 60 chứ nếu các bạn chạy hơn nữa thì ờ, nói về độ bền vì sao thì chắc cũng không bền đâu nha thì sẵn đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái miếng chắn bùn nha đây là cái miếng chắn bùn mình chế nè để hạn chế khi đường chùm đi mưa và cái nước nó văng vào cái nước mưa nó văng vào cổ bô hoặc là máy nha thì mình gắn cái miếng trắng bùn này thì nó sẽ an tâm hơn thì đây ở dưới đây là cái con ốc thả nhớt nha thì bây giờ ờ, mình sẽ ờ, tiến hành thay nhớt nha các bạn khi mà các bạn thay nhớt thì mình dùng cái điếu L12 nha đây cái điếu L12 thì các bạn đẩy theo chiều kim đồng hồ nha gạt mạnh qua một cái thì nó sẽ kêu một cái tắt đây sẽ gạt các bạn xem nha thì các bạn cứ ờ, dặn từ từ ra thôi nha đây thì ờ, sau khi nó kêu một cái tắt ra thì các ờ, bạn cứ dùng tay vặn nhẹ từ từ ra thôi nha cái con táo con cắn nhớt thì nó sẽ có cái miếng lông đền kèm theo nha các bạn các bạn nhớ gỡ ra như thế nào thì gắn lại như thế đó nha đây mình sẽ zoom gần các bạn xem đã từ từ ra thôi nha các bạn đây do là vừa xả nhớt mà vừa quay nên nó hơi khó các bạn thông cảm nha dặn dạ, các bạn cứ dặn từ từ ra thôi đây là thay nhất lần đầu tiên nha đó đây là thay nhất lần đầu tiên chỉ có 206 km thôi mà nhớt nó đen như vậy nè là do là xe nó thứ nhất là xe nó mới và với lại chúng ta đổ nhớt lần đầu nữa cho nên là ba cái chất à, bài giới ở trong đó đó nó khá là nhiều cho nên là chúng ta chạy tầm khoảng 200 cây là chúng ta thay nhớt được rồi nha đây nhớt rất là đen luôn nha chút nữa mình sẽ quay cận cảnh ở phía dưới cái thân nhớt cho các bạn xem nhớt nó rất là đen luôn nha các bạn nó đặt kẹo luôn nha là nhớt này là chỉ à, Yaso MB là 10 W30 thôi nha đây rất là đặc luôn đặc kẹo luôn chỉ có đến 206 km thôi và cái chất vải dớ nó ra ngoài nó có mặt màu mặt trắng chút nữa mình sẽ dơm đi các bạn xem rất là đặc luôn nha các bạn quá đặc luôn màu đen nè đó lên bọt không có cục luôn nha các bạn nên là các bạn à, lưu ý là nếu như các bạn mua xe mới lần đầu á, thì các bạn đừng có tiếc gì tiếc về một cái chai nhớt thì các bạn cứ chạy tầm khoảng 200 cây là các bạn cứ à, xả nhớt ra và thay nhớt mới vào thì trong vòng 200 cây các bạn chạy rô đai thì các bạn cứ chạy ở tốc độ vừa phải thôi nha thì do là xe nó còn mới cho nên là ba cái ờ, bụng nhông láp ở trong đó nó chưa được cái ờ, hoàn chỉnh chưa được cái ờ, điều cho lắm nha thì sau khi thứ nhất lần đầu thì các bạn vẫn chạy tốc độ tầm khoảng 40 đến 60 để giúp cho xe nó bền bỉ hơn nha đây nhớt nó rất là đen luôn nha các bạn đây ba cái chắc bay giới chắc ánh kim nè rất là đen luôn mình zoom gần cho các bạn xem nha quá là dơ luôn nha các bạn bạn nghe tiếng tỏn tỏn không rất là dơ luôn mình dưới gần gần cho các bạn xem nha đây rất là đen luôn chỉ có 206 km thôi mà nó đen nó đen cái gì nó các bạn thấy ánh kim không cái chỗ giọt chớt ngay chỗ cái giọt ờ, nhớt nó nhiễu xuống có ánh kim đó là ba cái mạc ba dớ nữa nha rất là dơ luôn nha khá là dơ chỉ có 206 km thôi mà nó đã dơ đến như vậy mình sẽ nghiêng máy nghiêng qua nghiêng lại cho ba cái chất ba giới nhớt cặn nó xuống hết nha các bạn chứ các bạn đừng có gấp đây rất là đen luôn nha sau khi nhớt nó nhiễu thì mình à, sẽ dặn cái à, tán lại thì bây giờ sẽ đến phần là mình à, khui cái nắp chai ra để đổ nhớt vào cái một máy nha các bạn đây đây là nhớt uh, chính hãng của Cetega nha Yaso MB còn về Yaso MA MA2 là nhớt dành cho xe số nha các bạn xe số và xe công tay thì dùng chung một uh, loại nhớt là Yaso MA MA2 thì mình sẽ đổ uh, nhớt chính hãng thì ờ, với ờ, nhớt này với dung tích là 800 ml nha thì trước khi các bạn đổ thì các bạn sẽ nhớ là lau chùi sạch sẽ nha các bạn lau chùi sạch sẽ thì các bạn mới đổ vào thì nó sẽ giúp là hạn chế ba cái ờ, bụi cát rơi vào bên trong cái cục máy nha các bạn đây bây giờ mình sẽ tiến hành đổ nhớt vào nha đây mình sẽ đổ nhớt vào là do là mình vừa quay vừa cầm một tay nó hơi khó các bạn à, thông cảm nha thông cảm giúp mình nha để cho nhớt mới vào thì cái thời gian mình à, xả nhớt ra là từ 4 giờ cho đến hiện tại là gần 9 giờ rưỡi rồi nha là mình để nhớt à, cho nó nhiễu xuống cái thao cũng khá là lâu nha tầm khoảng hơn 4 tiếng rưỡi đồng hồ cho nó nhớt cái nhiễu xuống hết thì bây giờ mình à, sẽ à, mở máy lên thì hiện tại là 21 giờ 27 phút còn chiều là 16 giờ 48 phút thì mình cho nhớt nó để à, nhiễu xuống thao tầm khoảng là 4 tiếng mấy đồng hồ nha đây mình sẽ cho các bạn nghe tiếng máy nha rất là im nha các bạn rất là đều máy luôn mình sẽ ờ, cho máy hoạt động tầm khoảng 2 phút nha các bạn rất là đều luôn nha thì ờ, sau khi thứ nhất đã quá xong thì cái video mình đến đây thì cũng đã khép lại rồi thì các bạn ờ, nếu thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký like subscribe ủng hộ kênh mình nha cảm ơn các bạn đã theo dõi nha chào các bạn